Luộc một củ khoai có hai công thức lột trắng da bật hẳn ba tông. Khoai lang không chỉ để giảm cân đâu các mẹ ạ, à. nghiền nát rồi thoa lên da còn trắng bật tông nữa đấy. Nếu bạn còn tự ti về làn da của mình và đang tìm kiếm một bí quyết làm trắng phù hợp, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả an toàn thì đừng chần chừ gì nữa, công thức dưới đây chính là dành cho bạn. 1. Khoai lang cộng sữa tươi không đường chỉ với số tiền rất ít thôi, bạn cũng đã có được công thức tắm trắng da vô cùng bất ngờ rồi đấy. Khoai lang chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp tái tạo làn da trở nên hồng hào, căng khỏe hơn. Đặc biệt chúng còn có tác dụng lấy sạch lớp da chết nhanh chóng. Khi được kết hợp với các thành phần có lợi, axit lactic trong sữa tươi sẽ càng phát huy tối đa khả năng làm trắng da ăn đất mỹ phẩm thông thường. Cách thực hiện, đầu tiên, bạn rửa sạch khoai, đem hấp hoặc luộc chín đều được. Nếu là luộc thì bạn có thể dùng luôn cả nước này để tắm. Tiếp đến, bạn bóc bỏ vỏ, dùng thìa nghiền nát rồi từ từ đổ sữa tươi vào sao cho hỗn hợp có dạng sền sệt. Làm ướt người với nước ấm trước để da giãn nở, mềm mại, như vậy sẽ dễ hấp thụ dưỡng chất hơn.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 Hải Trưng Hà Nội cam kết xóa sạch nám, tàn nhang, bảo hành 5 năm. Được khoảng 10 đến 15 phút, bạn ủ trắng thêm 5 phút nữa rồi tắm sạch với nước. 2. Khoai lang cộng trứng gà cộng sữa chua Trứng gà có tác dụng rất lớn trong việc cải cách làn da Chúng giúp da săn chắc, mịn màng và dưỡng trắng lên thấy rõ Bên cạnh đó, sữa chua giúp chống oxy hóa, làm ẩm da xuất sắc Hiệu quả dưỡng trắng của hỗn hợp này đạt 8 trên 10 điểm Cách thực hiện, bạn cũng nghiền nát khoai thật nhuyễn rồi đập thêm một quả trứng gà, cả lòng đỏ và trắng, cộng 1 phần 2 hộp sữa chua, trộn thành hỗn hợp đồng nhất, nếu đặc quá bạn thêm một chút nước. Thực hiện các bước tương tự như trên. Lưu ý, cả hai công thức này đều vô cùng an toàn, không có tính tẩy gây hại cho da, mà ngược lại chúng giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết. Nếu có thời gian và điều kiện thì bạn áp dụng liên tục trong tuần đầu tiên để đẩy nhanh tốc độ, sau đó giảm xuống còn 2 đến 3 lần nhằm duy trì làn da trắng, có thể dùng cho cả mặt mà không bị kích ứng. Bạn vừa xem xong video, luộc một củ khoai có hai công thức lột trắng da bật hẳn ba tông. Thoa nước cốt chanh lên da, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra sau 5 phút mà không lo bào mòn hay bắt nắng trở lại. Chỉ bằng cách sử dụng nước cốt chanh như dưới đây là bạn đã có được làn da trắng sáng không tì vết mà không lo bào mòn hay bắt nắng trở lại nhé. Nguyên liệu cần có một cốc muối Epsom, bạn có thể mua dễ dàng tại các quầy mỹ phẩm trên toàn quốc, hai thìa canh dầu dừa, một quả chanh tươi, lọ thủy tinh có nắp đậy, bát và thìa sơ chế nguyên liệu, dùng dao cắt quả chanh làm đôi, rồi vắt lấy nước cốt chanh tươi vào bát, lấy thìa lọc bỏ phần hạt. Phần vỏ chanh dùng dao thái nhỏ rồi băm nhuyễn, nếu bạn có dao bào hay bào nhỏ. Cách làm, cho phần vỏ chanh cùng dầu dừa với muối Epsom đã chuẩn bị vào bát nước cốt chanh tươi. Rồi dùng thiều khuấy đều lên, đến khi các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, thành hỗn hợp sền sệt là được. Tiếp theo, đổ hỗn hợp này vào hũ đựng rồi để trong ngăn mát tủ lạnh để bảo quản dùng dần. Đến khi sử dụng hãy lấy một lượng cần thiết đủ để dùng cho một lần. Cách sử dụng Bước 1 Làm ướt toàn bộ cơ thể bằng nước ấm để loại bỏ một phần nào đó bị bẩn bã nhờn trên da được hiệu quả. Bước 2 Sau khi làm ướt cơ thể xong, bạn hãy lấy một lượng hỗn hợp vừa đủ để sử dụng thoa đều lên da toàn thân. Bước 3 đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút, giúp các hạt tinh thể muối lấy sạch đi những lớp tế bào chết trên da, để các dưỡng chất có trong hỗn hợp dễ dàng ngấm sâu vào các lớp biểu bì để phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất có thể. Bước 4. Cứ massage đều như vậy trên làn da, đến khi các hạt tinh thể muối khô lại và rơi ra thì rội sạch người bằng nước ấm. Bước 5 rồi tắm sạch sẽ lại cơ thể bằng sữa tắm như bình thường, dùng khăn mềm thấm khô nước trên da và thoa một lớp mỏng kem dưỡng da để tăng hiệu quả dưỡng trắng da lên gấp nhiều lần. Hỗn hợp này được cho là một trong những loại kem tẩy da chết toàn thân một cách hiệu quả. Chính vì vậy, nên sử dụng hỗn hợp này hai lần một tuần vào buổi tối. Chỉ sau một thời gian thực hiện, bạn sẽ thấy làn da của mình dường như được thay mới hoàn toàn. Chúng trở nên trắng sáng, mịn màng và căng tràn sức sống hơn rất nhiều đấy. Bởi trong chanh chứa rất nhiều vitamin C, thành phần chống lão hóa quan trọng, có thể giúp loại bỏ các các sắc tố gây sạm da. Ngoài ra chanh còn chứa một lượng axit tự nhiên có tác dụng tẩy trắng da. Chú ý nho nhỏ, song song với việc sử dụng hỗn hợp kem tẩy da chết trên, hàng ngày bạn nên uống ít nhất 2 lít mỗi ngày để làn da được cung cấp độ ẩm cần thiết để luôn căng bóng và mứt mịn. Ăn nhiều rau xanh, đi ngủ sớm, không sử dụng thuốc lá và các loại đồ uống có cồn có thể gây hại đến làn da. Bạn vừa xem xong video, thoa nước cốt chanh lên da, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra sau 5 phút mà không lo bảo mòn hay bắt nắng trở lại. Ba công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Điều bạn cần làm ngay lúc này là chuẩn bị một quả chuối xanh để bắt đầu cho ba công thức trị nám và tàn nhang sau đây thôi nhé. Thành phần kali, magie, vitamin B6, B12, C dồi dào trong chuối xanh có tác dụng làm mờ các khắc sắc tố melanin trên da, từ đó trị nám và tàn nhang vô cùng hiệu quả. Không những vậy, các chất này còn giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, tăng độ đàn hồi cũng như xóa mờ nếp nhăn trên da một cách tốt nhất. Công thức 1. Chuối xanh cộng lá bạc hà Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 10 lá bạc hà, máy xay sinh tố và bát. Cách làm Chuối xanh rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu, rồi thái thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Cho thêm vào đó lá bạc hà rửa sạch đã được để ráo nước, rồi bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì đồ hỗn hợp ra bát là có thể sử dụng được. Công thức 2. Chuối xanh cộng cam Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, 2 đến 3 thìa canh nước cam vắt, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm Chuối xanh cắt bỏ hai đầu rồi đem đi rửa sạch Sau đó cho vào máy xay nhuyễn thì đổ ra bát rồi cho thêm vào đó nước cam vắt. Tiếp theo dùng thìa khuấy đều để thu được một hỗn hợp đồng nhất. Công thức 3. Chuối xanh cộng sữa chua Nguyên liệu cần có một quả chuối xanh, hai thìa canh sữa chua không đường, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm Cho chuối xanh vào máy xay sinh tố đã được rửa sạch, dùng dao cắt bỏ hai đầu, rồi bật máy xay nhuyễn trong khoảng 30 giây thì tắt máy và đổ ra bát. Cho thêm vào bát chuối xay đã được xay nhuyễn sữa chua không đường, rồi dùng thìa khuấy đều, đến khi thấy được một hỗn hợp sánh mịn thì dừng lại. Cách sử dụng cho ba hỗn hợp trên Bước 1. Rửa sạch mặt bằng nước ấm, đồng thời kết hợp với massage nhẹ nhàng, đều trên khắp khuôn mặt. Điều này giúp các mạch máu lưu thông để hấp thụ các dưỡng chất từ mặt nạ để phát huy tác dụng trị nám và tàn nhang một cách hiệu quả nhất. Bước 2. Sử dụng thìa hay các đầu ngón tay thoa hỗn hợp lên vùng da bị nám và tàn nhang. Bước 3. Rồi nằm thư giãn thêm 15 đến 20 phút cho mặt nạ khô dần trên da thì bóc ra. Bước 4. Tiếp theo rửa sạch lại mặt bằng nước ấm và cuối cùng là lau sạch lại thêm một lần nữa bằng khăn thấm nước lạnh để làn da luôn được săn chắc. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video 3 công thức từ một quả chuối xanh trị sạch nám, tàn nhang lâu năm hiệu quả sau một lần. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nguyên liệu lúc nào cũng có sẵn trong bếp này có thể chỉ tận gốc nám, tàn nhang. Công thức diệt trừ nám từ nguyên liệu sẵn có trong bếp cực kỳ hiệu quả, nhưng không phải nàng nào cũng biết đâu nhé. Tham khảo và áp dụng ngay thôi các cô gái. Cứ bước qua tuổi 25, chẳng ai mời nhưng những vết nám cứ thế tìm đến trên khuôn mặt xinh xắn của chúng ta. Nám xuất hiện là do hắc tố melanin sản sinh dư thừa, tạo thành những mảng không đều màu trên da và những thói quen thức khuya, dùng chất kích thích, ăn nhiều thực phẩm chiên rán khiến da bạn bị lão hóa nhanh chóng. Do đó nám da đã được hình thành. Mách bạn cách trị nám từ cơm kết hợp với sữa chua, mật ong và chanh cực kỳ hiệu quả. Trong cơm có chứa axit linoleic, chất chống oxy hóa thúc đẩy sản xuất collagen trên da, loại bỏ tế bào chết và giữ cho da càng mịn. Mật ong chứa axit amin có tác dụng dưỡng ẩm, mềm mịn da, Củ nghệ có chất chống oxy hóa, đặc tính khử trùng, kháng sinh diệt vi khuẩn và chữa lành các tế bào da bị tổn thương. Kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành hỗn hợp trị nám hiệu quả. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nửa bát cơm, một quả chanh, một muỗng sữa chua không đường, hai thìa bột nghệ. 2. Cách làm Lấy nửa bát cơm nguội nghiền mịn chúng ra, rồi trộn với một muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng cà phê mật ong và nửa thìa bột nghệ. Khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Bạn có thể thay cơm nguội bằng nước cơm cũng được nhé. 3. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, các tế bào chết và lỗ chân lông thông thoáng. Thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là những vùng bị nám tàn nhang, rồi dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút đến khi mặt nạ khô lại thì xịt một ít nước lên mặt và massage theo chuyển động vòng tròn trong vòng 10 phút, sau đó rửa lại với nước sạch. Áp dụng công thức này hai lần một tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy các vết nám tàn nhang mở hẳn đi, đồng thời da cũng sáng lên trông thấy đấy nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng cơm nóng, thoa lên mặt, sau khi rửa sạch cũng có thể làm mờ nám tàn nhang và trị mụn đầu đen nữa đấy. Bạn vừa xem xong video, chỉ cần dùng cơm như thế này, nám tàn nhang cứng đầu đến đâu cũng bị đánh bại. Nám sẽ tiêu tán hết trong vài giờ chỉ nhờ một củ khoai tây thần thánh. Chỉ với một củ khoai tây, bạn sẽ có làn da đẹp mịn màng không tỉ vết mà chẳng lo đến nám. Khoai tây không chỉ là loại củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình, tốt cho sức khỏe, mà còn chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt giúp làm sáng da và trị nám hiệu quả. Giống như chất tẩy trắng tự nhiên, khoai tây có thể làm dịu nhanh chóng cảm giác nóng rát trên da. Cách đầu tiên và cũng đơn giản nhất, bạn chỉ cần lấy 2 đến 3 củ khoai tây cỡ trung bình và nạo sạch vỏ. Sau đó cắt chúng thành nhiều miếng trước khi bỏ vào máy xay sinh tố. Sau đó bạn bôi lên khắp vùng da bị ảnh hưởng, chờ đến khi khô khoảng 30 phút và rửa sạch với nước lạnh. Khoai tây và sữa Sữa tươi và sữa chua đều chứa thành phần axit lactic, các vitamin và khoáng chất là loại nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong các công thức làm đẹp của chị em. Hỗn hợp sữa tươi hoặc sữa chua không đường trộn với khoai tây nghiền vừa làm giảm bớt hắc sắc tố trên da, vừa giúp làn da mềm mịn, khỏe mạnh khoai tây và bột mì, mật ong. Hãy trộn đều 1 phần 2 củ khoai tây nghiền mịn, một thìa bột mì với một thìa mật ong. Hàm lượng lớn vitamin B1, B2, C trong khoai tây được bổ sung thêm các nhóm vitamin B từ bột mì và các chất chống oxy hóa trong mật ong. Hỗn hợp trị nám này sẽ không làm bạn thất vọng. Khoai tây và lòng đỏ trứng gà với thành phần giàu chất béo và protein, vitamin A. Lòng đỏ trứng gà vẫn thường được sử dụng trong việc làm trắng da, kết hợp cùng khoai tây thật hoàn hảo để trị nám. Đơn giản mà hiệu quả, đó là một lòng đỏ trứng và 1 phần 2 củ khoai tây nghiền mịn. Bạn vừa xem xong video, nám sẽ tiêu tán hết trong vài giờ chỉ nhờ một củ khoai tây thần thánh.